Ờ, các em thân mến hôm nay mời thầy dạy nốt cái bài này để giúp chúng ta biết được làm cái uh, những cái chuyển động của từng cái uh, cái phần bên trong một cái uh, slide thì ví dụ như chỗ này các em muốn cho cái dòng chữ này nó chạy các em vào animation các em chọn slide Đấy, và chúng ta đặt thời gian cho nó sau cái kích Đấy. rồi cái này cũng vậy các bạn chọn đây chẳng hạn các bạn trận này các bạn sẽ là trong thời gian là bao nhiêu các bạn đặt trễ lên đấy, đây là trễ nhé, đây là thời gian chạy đó hình ảnh này các bạn có thể cho chọn này đó rồi các bạn chọn này tương tự thế những hình này cũng vậy các bạn cho cho nó chạy như vậy cho thầy đây là thầy lấy của một bạn ra bài này của một bạn đã làm đúng không đấy, các bạn chỉnh như thế nhé, cho nó đẹp để cho chuyển động như trước Đấy, chuyển động các bạn cứ vào animation các bạn nhé còn cái chuyển động kia là chuyển động khác chuyển động kia là chuyển động thời gian uh, theo một cái mình buộc chuyển động này là cho sẵn thì các bạn nhấp vào đây các bạn cho nó chuyển động cho thẳng đó nhá rồi tiếp tục đến đây các bạn phải chọn từng phần chữ một gọi well chẳng hạn à, chuyển động nó quay tròn thế này và chúng ta cho cái phần delay mình lên cao cho phần đuôi duration lên cao vân vân thế còn những cái phần section này các bạn nhớ chú ý là chọn là cho thầy là di rename phần 3 chẳng hạn Đấy, section nhá thế còn cái chỗ uh, ví dụ như là đây phần 3 này đấy, trong đây rồi có những cái chỗ này các bạn chú ý cho là À, rồi cho nó thời gian nó tăng lên nhớ chưa À, tăng lên nhá đó đấy là những cái mà chúng ta cần chú ý cho thầy rồi còn đây là phần trigger thì on là kích rồi do tức là những sự kiện chúng ta là do kích hay là title hay vân vân thì sau cái gì đấy thì chúng ta sẽ dùng nó à, ví dụ như chỗ này tập này chúng ta sẽ tập buộc đúng không là sẽ nhảy nhảy nhảy nhá cho đến cái này và các bạn sẽ chọn ví dụ như chọn cái này trigger on click cái title 11 là cái này Đó. thì uh, chọn cái này thì chúng ta sẽ chọn chúng ta sẽ dùng những cái này kia ta hỏi người ta hỏi làm chuyển động thì các bạn nhớ cho thật. đó chạy như thế cái này thầy nói thêm các bạn nhớ đây là cái phần hôm trước thầy vẫn chưa nói hết đúng không rồi chú ý word này chú ý thi thì chú ý các hàm uh, này average này cao này cao ít này cao ít f này uh, sum ít này sum ít f này đề cao này đi sum này đề sum này đề average này lúc VLOOKUP này, lúc HLOOKUP này, IF này, đấy. hàm tham, hàm now vân vân. Các em phải ôn lại cho thầy nhá. Rồi bài này các bạn chú ý. Và các bạn chú ý cho thầy cái layout này. Layout quan trọng người ta hỏi layout gì thì chúng ta phải chọn. Ví người ta bảo tạo nhiều layout compare thì chúng ta tạo layout người compare, nhớ chưa? Đấy. Người ta hỏi cái gì thì mình sẽ tạo layout đấy ví dụ layout này là chúng ta áp dụng layout gì thì chúng ta phải chú chọn là section header đây là cái phần chúng ta truyền màu nó lên đây rồi đúng không Đó. tức là chúng ta có thể chọn như thế